Liệu đón 12 thực tập sinh W tại đêm chung kết Ireland, Hân binh Việt Nam có cơ hội không? Trước khi đêm chung kết của chương trình sinh tồn Ireland của đài Mnet chính thức được lên sóng khán giả, top 6 ứng cử viên W từ phiếu bầu của các thực tập sinh và nhà sản xuất, cũng như top 6 toàn cầu tiềm năng sẽ được tiết lộ. Được biết, Ireland sẽ kết thúc mùa thứ nhất vào ngày mai và kết quả danh sách 12 thực tập sinh ra mắt ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc sẽ được công bố. Theo đó, 6 thực tập sinh sẽ được lựa chọn bởi các nhà sản xuất của chương trình cùng với các thí sinh. Rõ ràng đây là những người chúng ta có thể chắc chắn. Người thứ nhất đó chính là Sun 2001, Hàn Quốc Vocal và Dancer. Thứ hai và Kay, sinh năm 1997, Nhật Bản Vocal và Dancer. Thứ ba là Jungwon 2004, Hàn Quốc Vocal và Dancer. Thứ thứ tư là Sung Hoon 2002, Hàn Quốc Vocal và Dancer. Thứ năm là Jay 2002 người Mỹ gốc Hàn rap và dancer. Thứ sáu là Jackie 2002 Hàn Quốc Úc rap và dancer. Mặc dù vẫn chưa xác nhận nhưng rất có thể đó là kết quả mà khán giả nhận thấy trong suốt quá trình theo dõi chương trình. Họ là những thực tập sinh tiềm năng và chưa bao giờ rơi xuống nhóm gót Ngoài ra, tin đồn về 6 thực tập sinh đang nhận được phiếu bầu toàn cầu, không bao gồm top 6 bình chọn của Rodus. Người hâm mộ có thể đã được xếp hạng trong tổng số 6 phiếu bầu hàng đầu của toàn cầu. Dưới đây là những ứng cử viên đang được chú ý đến. 1. Hân Binh hân Binh sinh năm 1998, Việt Nam, dancer và Boca. Thứ hai là Suno 2003, Hàn Quốc, Boca và dancer. Thứ ba là Daniel 2006, người Mỹ gốc Hàn, Boca. Thứ tư là Gimnu 2001 Hàn Quốc Boca Thứ năm là Taki 2005 Nhật Bản Dancer Thứ sáu là Nike 2005 Nhật Bản Dancer Còn các bạn nghĩ như thế nào hãy comment bên dưới phần bình luận nhé Nhớ hãy vote cho thí sinh mà các bạn yêu thích nhất để cho thí sinh đó có cơ hội được vào đêm chung kết của Ireland nhé Nhớ hãy đăng ký kênh, like, share và nhấn chuông hình bên phải Xin cảm ơn các bạn